Mến chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình ha Thì hôm nay mình tiếp tục mình à, chia sẻ cho các bạn về cái chủ đề là trồng bí hồ lô nha các bạn Thì à, hôm nay mình sẽ à, nói về cái bí hồ lô của mình á, mà khi mà nó ra trái các bạn Tầm đâu khoảng đâu là 3-4 bữa các bạn thì mình cần xịt phòng những cái loại thuốc gì cũng như là những cái loại thuốc thuốc dưỡng gì để cho biết hồ lô của mình là nó không có bị rụng trái nè cũng như là nó sẽ phát triển tốt nha mọi người ha đây các bạn đây là một cái nhánh chèo của mình nè hiện tại là cái nhánh chèo này á, là nó đang ra được hai trái nhưng mà có lẽ là mình chỉ lấy là một trái thôi cái nhánh à, trái trái này chắc mình bỏ còn mình chỉ à, lấy cái à, trái này là chính nè thì đối bí đối với mà bí hồ lô của mình các bạn mà nó ra được cái bằng cái ngón chân cái của mình rồi á đây nè đúng không thì mình phải xịt cho nó một cái cử dưỡng nha mọi người ha mình mua cái cái canxi bo các bạn hoặc là cái canxi 24 giờ á thì mình à, xịt cho nó ha để cho trái nó phát triển tốt ha cũng như là mình sẽ à, phòng cái à, ong chích trái khi cái giai đoạn này các bạn cái trái bí của mình á nó rất là mỏng vỏ luôn khi mà ong mà nó chích vô các bạn là nó sẽ bị vàng và nó bị rụng ha thì các bạn lưu ý giúp mình ha ở trên bí là nó vẫn có là rùi chích trái nha chứ không phải là riêng cái ở bên cái cái khổ qua nha các bạn đó còn ờ, ở trên một dây chèo thì mình chỉ lấy ờ, nên lấy thôi nên đấy là một trái thôi đặng cho nó tập trung nó nuôi dinh dưỡng cái trái bí mình nó bự nha các bạn ha như ở đây nè như ở đây là một dây chèo của mình nè ở đây là nó chuẩn bị mà nó ra nụ nữa nè không cái này là nụ cái nè anh em xem ha nhưng mà mình sẽ bỏ nha mọi người ha mình sẽ không có lặt nha mọi người đợi khi mà cái trái bí này nè các bạn mà nó tầm đâu là ờ, một lạng cho đến hai lạng đó thì mình sẽ tiến hành mình ngắt bỏ cái ờ, cái trái ờ, bí cái này ở đây là lại thêm một trái nữa nè anh em xem nè nó bí cái nha nó nó có nụ này nha mà khi mà nó ờ, được khoảng đâu là một lạng nữa các bạn thì mình sẽ bấm tiêm ngọn cho bí luôn chứ mình không có để nha mọi người ha mình không có cho nó để là nó bò rồi xa xa ra mình ngắt luôn mình ngắt cái tiêm ngọn nó đặng cho nó tập trung nó nuôi cái dinh dưỡng ở đây mình trồng bí thì nó không có được tốt mấy nhưng mà được cái các bạn là nó <laughs> bông cái nó rất là nhiều mình nói các bạn như thế này không biết các bạn các bạn có tin không bí mà mà nó càng sung các bạn hầu như là <laughs> bông đực nhiều không ít ít ra bông cái lắm tại vì nó sinh trưởng nhiều hơn sinh thực bí mà nó còi còi còi còi vậy đó vậy mà nó nó trái nó nó nhiều còn trái mà nó có tốt hay hay không là do là mình ăn thua là mình có xịt dưỡng nó hay không mình xịt dưỡng như thằng canxi bo nè hoặc là thằng canxi 24 giờ đó đó thì những cái loại đó là nó bổ sung cái ờ, cái ờ, cái dưỡng trái cho bí ha hoặc là mình có thể mình kết hợp mình xịt dưỡng thằng atonit đó đây ở đây là cái này là cái bông đực nha, nha, nha mọi người ha bông đực mình thu hoạch mình bán cũng rất là ngon nha mọi người ha 5 đến 6 ngàn cho một ký á, chứ không có rẻ đâu mình ngày nào mình cũng uh, hái ờ, một số uh, bông bông các bạn bông đực á đặng mình uh, bán các bạn còn uh, còn bí mà để mà lấy trái thì mình chỉ một chèo như vậy là mình chỉ lấy được một trái thôi chứ mình không có lấy nhiều mà nó ra nhiều quá thì mình cũng tỉa bớt các các bạn chứ mà một dây chèo á mà mình để nó nhiều trái quá mà nó không có tập trung dinh dưỡng nó nuôi được cho bí được trái nó rất là eo uột luôn trái nó tầm là đâu nửa ký trở lại hả nếu mà một dây chèo á mình đi phân đầy đủ luôn á thì nó tầm nửa tầm nửa ký thôi còn nếu như mình lấy một trái á, thì nó có thể là ăn từ là 8 lạng cho đến một ký mấy luôn á đây bạn bí nè mọi người nhìn không ở đây là mình chia sẻ cho các bạn thì mình cầm nó như vậy thôi chứ mà mình thật chất là mình cũng không có nên mình đụng nó nhiều đụng nó nhiều là nó chảy các bạn ở đây thì mình quay video clip đó, thì bắt buộc thì mình phải uh, uh, quay cho các bạn xem rồi còn đây là cái à, khúc bí này hôm bữa mình có quay cho các bạn xem nè mình cũng ấp nụ nè hôm nay nó cũng ra được bằng cái ngón tay cái của mình nha mọi người ha đó mỗi dây chèo mình chỉ lấy là một trái thôi đây nó cũng lại ra nè trên một dây chèo này nó ra được hai trái luôn nè nhưng mà nếu mà sung thì ờ, mình lấy trái nhỏ thì có thể mình để mình để nó hai trái luôn còn nếu như mà nó nó nó èo quá thì mình chỉ tập trung mình lấy một trái thôi và mình ngắt cái tim ngọn đó để mình qua cái khúc bí ở bên kia nữa để mình ờ, chia sẻ cho các bạn về cái phần là tứ bét ha cũng có một anh á anh hỏi mình đây các bạn thì đây là cái dạng bí mà là mình ờ, đang sử dụng ờ, bét ờ, cái bét tưới các bạn để mình tưới nước cho bí nha các bạn ha thì có anh này anh tên là Lê Lê Cảnh Sinh đó bữa ảnh mình cũng làm video mình rep cho ảnh rồi nhưng mà ảnh hỏi thêm á là hướng dẫn cho ảnh về cái ờ, cách mà đi hệ thống ống nước trên dây bí hồ lô làm sao mà cho nó chuẩn ha thì ở đây thì mình mua bét á các bạn cái này là mình trước mình mua nó hơi mắc nó 4 ngàn cái các bạn bét này nè cái loại bét này là 4 ngàn cái còn cái chiều cao của nó là mình à, đi đi là một mét nha tại vì mình âm sâu ở dưới luôn mình lên nó nó, nó tới trên đây thì nó tầm khoảng đâu là 8 tấc còn à, khoảng cách khoảng các bạn là hai mét rưỡi ha từ cái à, cái bếp bên đây cho đến cái bếp bên đây nè là hai là hai mét là hai mét rưỡi còn còn từ khoảng á, còn bên đây mình qua bên đây á là mình 5 mét nha mọi người ha là 5 mét đây mọi người mọi người xem nè bên đây qua tới bên đây là 5 mét nha còn ờ, từ ờ, từ cái vị trí này cho đến cái vị trí này là hai mét rưỡi còn ở dưới mà âm lên á là cây mình ờ, sạn ra đâu là một mét nhưng mà mình âm xuống một khúc nữa như là còn hẳn là 8 tấc đó còn cái bét thì mình mua là 4 ngàn nha còn ống ống nước thì mình mua theo tùy tùy loại nha ví dụ như loại giỏm thì nó khác loại của bơ của bơ bình minh thì nó mắc còn loại thường thì nó rẻ nhưng mà mình mua nhiều các ờ, các bạn thì nó cũng rẻ thôi chứ nó cũng không có mắc đâu ở đây là mình đi ờ, một số thôi tại vì trước đó thì mình ờ, trồng cà pháo á, thì mình phải đi hệ thống ống nước thì nó nó mới ăn ăn lâu dài được tại vì cà pháo á, trồng nó ăn tới cả năm lận nhưng mà phải có hệ thống ống, ống nước bé tưới thì nó mới được như, như vậy còn nếu như mà trồng mà, mà tưới mà tưới tay á thì nó cũng không được đâu mọi người xem sơ cái vườn bí của mình nha thì mọi người có câu hỏi nào hãy ờ, bình luận chung kênh của mình ha hình rảnh mình sẽ trả lời cho các bạn đợt này á, trồng mắc mưa quá các các bạn nhưng mà giá bí ờ, ở bên mình thì nó cũng rẻ chứ cũng không có mắc gì còn ở những chỗ khác nó rất là mắc luôn tại vì mình có đăng lên tác cộng đồng á có chỗ nó lên 20 ngàn luôn nhưng mà chỗ mình có 6 ngàn à trời ơi, chán thiệt luôn á đây bạn bí nè nay nó bắt đầu là nó ra trái rồi toàn là bông cái không nha các bạn ha đây nào bạn xem đó giống mình trồng thì à, giống hưng nông đợt này nó cũng dở giống à, đồng tiền vàng là mới ngon nha mọi người ha trước trồng đóng à, đồng tiền vàng vô mánh một khúc luôn đợt trước bán tám ngàn rưỡi á có làm cái clip cho các cho các bạn xem á còn đó là tám ngàn rưỡi là loại là loại nhất nha còn loại dạt cũng bốn ngàn rồi còn này đợt này nghe nói đâu lỗi, lỗi nhất ông anh mình ông mới trồng á chỉ có ờ, sáu ngàn mấy nó à. hôm nay cũng đã chia sẻ cho bạn như thế nha rồi mình xin được mến chào